Ở từ lối nào vào thôi nè Chụp lấy Thằng đó lối tí chứ là lại nó ดีหันหานหันเลยมาเลยมาก่อน 慢慢地升温。 correct? Yes. Dạ. Okay. Hey, can try and swim, dude. Who can try and swim? What the? hai một cái itu belum pakai ke itu kan belum itu covid cứ làm làm người tàn hay dần lừa đó làm người tàn hay lừa chưa ảnh mông ảnh mông ảnh mông làm

Choan nó còn choan hay chơ lưới hộp muối hộp thôi chơi hết cầm lấy chân chân mới Tôi qua chơi thôi, chơi lại rồi lút được rồi đây

Let's go up. I think that's go up. It's too high. Oh, okay. well.